Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2021, tức ngày 13 tháng 10 năm 2021 âm lịch, ngày kỳ tỵ, tháng kỷ hợi, năm tân sửu. Con giáp xung ngày kỳ tỵ hôm nay là tân hợi, đinh hợi. Con giáp xung tháng kỷ hợi là tân tỵ, đinh tỵ. 1. Tử vi tuổi tý Thiên tài ghé thăm là cơ hội để con giáp tuổi tý cải thiện vận trình tài lộc của mình trong thời gian này Vận may tiền bạc mà bạn có được rất đáng để tận dụng, nhưng nếu bạn không đủ năng lực, không đủ kiến thức, tích lũy tiền bạc chưa đủ thì cũng rất dễ để chúng trôi qua tay nhanh chóng. Thủy hỏa xung khắc khiến tính cách của bạn sẽ dễ nóng nảy, nông nổi hơn, do đó bạn dễ có những quyết định sai. Hãy đợi qua cơn giận, thì muốn nói hay làm gì thì làm để hạn chế rắc rối bạn nhé. Theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay bản mệnh nên ưu tiên việc như khởi công tạo tác mọi việc đều tốt, nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gả, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, cắt áo. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Thân. 2. Tử vi tuổi Sửu. Nhờ có tam hợp mà con giáp tuổi Sửu đang độc thân có sự lựa chọn khôn ngoan trong tình yêu, đó là sự kết hợp giữa cảm xúc và lý trí một cách hài hòa nhất những cặp đôi cũng đang ấp ủ những kế hoạch khá lý tưởng cho chuyến đi sắp tới, để có nhiều thời gian hơn ở bên nhau. Tỷ Kiên nhắc nhở vấn đề tài chính là trọng tâm của ngày hôm nay, đòi hỏi bạn suy nghĩ và hành động thật thận trọng. Để tránh những rắc rối, sai lầm trong việc cho vay mượn tiền bạc, thì hãy cố gắng kiểm tra thật kỹ các thông tin trước khi rút hầu bao. Ngũ hành tương sinh cho thấy có tin vui liên quan tới sức khỏe, nhất là những ai ốm bệnh có cơ hội hồi phục nhanh chóng trong ngày này. Với những người có ý thức hơn, trong việc chăm sóc bản thân trong suốt thời gian qua đã thấy có những chuyển biến tích cực. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Dần tị tương hại, khiến người tuổi dần muốn mọi thứ đi theo kế hoạch của mình đã định cũng khó, có một người nào đó luôn tìm cách cản đường bạn. Nếu bạn đủ thông minh, mạnh mẽ để xử lý thì mọi việc sẽ sớm êm xuôi ngay thôi. Chính quan dự báo hôm nay là ngày mà các công việc sẽ được dàn xếp ổn thỏa, đem lại cho người tuổi dần tâm trạng thật thoải mái, vui vẻ. Những người kinh doanh tự do có thể có được hợp đồng đáng giá trong ngày này. Bản mệnh nên chú ý dành nhiều thời gian hơn cho bản thân mình một chút, để chăm sóc chính những cảm xúc của bạn, điều đó vô cùng quan trọng. Ngoài ra bạn cũng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng cho công việc hay các vấn đề cá nhân nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, ngọ, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão Thiên quan xuất hiện cho thấy con giáp tuổi mão tự làm hại mình khi ngày hôm nay xa đà, vào việc nói dối, hoặc bóp méo sự thật theo ý mình, nhằm phục vụ cho lợi ích của bản thân. Điều này có thể gây tổn hại cho ai đó và làm tổn thương họ, và nếu bạn không thay đổi kịp thời, bạn có thể khiến cho người khác đánh giá vô cùng xấu về mình đấy. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm, của bản mệnh được cải thiện rõ rệt khi bạn có ý thức vun vén tình cảm đôi lứa bằng những hành động cụ thể. Đời sống tình cảm của người độc thân lúc này khá sôi động với những cuộc hẹn thú vị. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày can kỷ, ngày can kỷ không trị bệnh ở tỵ. Do đó, bản mệnh nhớ lưu ý điều này để hạn chế tác động lên vị trí này ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn. năm Tử vi tuổi thìn, ảnh hưởng của kiếp tài trong ngày hôm nay con giáp tuổi thìn không thể xem thường, dễ có xảy ra tranh cướp, mâu thuẫn vì nghi ngờ, chuyện tiền bạc không sòng phẳng, bạn có trốn tránh cũng khó, phải tìm cách xử lý phù hợp bạn nhé. Hỏa thổ tương sinh giúp cho bản mệnh tránh được một số rắc rối nhờ khả năng xử lý tình huống vô cùng khéo léo. Sức khỏe của bạn cũng đang dần tốt lên khi bạn quan tâm tới từng bữa ăn, giấc ngủ của bản thân. Theo Hải Thượng Lãn Ông, Hôm nay là ngày 13 âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thân, dậu. 6. Tử vi tuổi tỵ Chính ấn hỗ trợ cho người tuổi tỵ có một ngày tuyệt vời cho các công việc thiết thực, bởi vì thông qua đó, bạn thì có thể giải quyết những vấn đề còn đang tồn động trong gia đình, đây cũng là ngày để quan tâm hơn đến những người mà bạn yêu thương nơi tổ ấm đấy, đừng bỏ qua họ nhé. Người thân luôn là chỗ dựa tinh thần cho bạn lúc khó khăn và là nguồn động viên vô tận cho bạn thực hiện những dự án đang ấp ủ. Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn có người bàn lùi, chỉ vì họ muốn tốt cho bạn, còn chính bạn mới là người hiểu mình nhất. Hỏa khí vượng khiến sức khỏe của bản mệnh giảm sút, hôm nay nên quan tâm hơn tới vấn đề ăn uống, không nên ăn đồ để qua đêm vì chúng đã phần nào giảm đi chất lượng, cũng như chất dinh dưỡng. Nhất là rau xanh thì nên càng tươi càng tốt bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi. 7. Tử vi tuổi ngọ. Nhờ tam hội giúp cho tình cảm gia đình trở nên khăng khít, nên người tuổi ngọ cảm thấy tự tin hơn, yêu đời hơn. Hôm nay là ngày nghỉ, bạn cũng nên ưu tiên dành thời gian hơn cho mọi người, có thể cùng nhau đi chơi xa một chuyến để tình cảm thêm gắn kết.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 của một người nào đó mà bạn từng tin tưởng. Nhưng đó cũng là điều tốt để tránh được việc bạn có thể bị họ làm hại trong những lần tới. Hãy dũng cảm đối mặt bạn nhé. Ngũ hành tương sinh cho thấy có người nâng đỡ, giúp bạn thoát khỏi những khó khăn liên quan tới tiền bạc. Nếu không thì bạn cũng là người tìm ra được cách thức phù hợp cứu mình ra khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tị, Ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Nhờ có lục hợp giúp cho con giáp tuổi thân trở nên điềm tĩnh hơn, trong cách ứng xử với mọi người xung quanh mình. Khó khăn trước mắt không là gì khi bạn khéo léo điều phối, xử lý từng tình huống xảy ra trong ngày hôm nay. Thương quan là lời nhắc nhở để người tuổi thân cần phải cẩn trọng trong ngày này, bạn cần phải cân nhắc thật kỹ trước mọi thương vụ đầu tư, bởi vì những tính toán thiếu cẩn trọng có thể gây ra sai lầm. Hãy suy nghĩ thật kỹ về những gì bạn có thể đạt được, với những gì mà bạn đang có, mạo hiểm không phải là ý hay. Kim hỏa xung khắc cho thấy nhiều điều kiện không tốt cho sức khỏe của bản mệnh, do đó hôm nay hạn chế việc đi ra ngoài quá nhiều, bạn dễ bị ốm vì lý do thời tiết. Ngoài ra, bản mệnh không nên thức quá khuya sẽ khiến sức đề kháng bị giảm sút. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị. 10. Tử vi tuổi dậu Tam hợp là tín hiệu của niềm vui và hạnh phúc đối với người tuổi dậu trong ngày này. Việc khám phá ra những sở thích, ý tưởng chung có thể đem lại cho bạn một ngày thoải mái bên người yêu thương. Đây cũng là ngày để cả hai nỗ lực xích lại gần nhau hơn, nhằm xây dựng một mối quan hệ tích cực hơn. Thực thần giúp cho người tuổi dậu có một ngày khá yên ổn, thư giãn thì ai đó thân thiết với bạn như đang ở trạng thái tinh thần không tốt. Có lẽ họ cần đến sự giúp đỡ của bạn, nhưng lại không đủ tự tin lên tiếng đề nghị vì xấu hổ, vì ngại ngần chăng. Ngũ hành xung khắc dự báo có một số bất ổn liên quan tới tiền bạc, mà bạn chưa đủ tinh ý nhận ra. Nếu bạn không xử lý sớm, thì sẽ có những rắc rối mà bạn không thể đủ khả năng càng đáng nổi sau này đâu. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, sử Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Nếu người tuổi Tuất tiếp tục bỏ qua những lời hứa của mình thậm chí đi trái với nguyên tắc của bản thân và hy vọng giành lại một điều gì đó cho mình thì kiếp tài sẽ cho bạn thấy tác hại của nó. Và quả thực tất cả những điều này sẽ không mang lại giá trị nào tích cực cho bạn đâu. Hãy cân nhắc thật kỹ trước mọi hành động của bản thân. Ngũ hành tương sinh mở ra những cánh cửa mới giúp cho bạn thấy những tia hy vọng giữa khó khăn mà bạn đang đối mặt. Bạn nhận ra có những người luôn ở bên hỗ trợ bạn vượt qua khó khăn, tiếp thêm cho bạn động lực,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 nếu bạn đang cố gắng gây ấn tượng với một người nào đó, trong khi dường như đối phương chẳng có một mảy may quan tâm đến bạn, tốt nhất là hãy cân bằng những kỳ vọng của mình và đừng trông đợi quá nhiều, thay vì thế, bạn chỉ cần làm tốt những gì mà mình có thể, vậy thôi. Chính quan giúp cho người tuổi hợi hôm nay có khả năng xử lý mọi việc một cách khéo léo, cũng như tư chất bẩm sinh trầm tĩnh, bản lĩnh giúp có thể giải quyết mọi việc một cách hiệu quả ngày hôm nay.